du lịch uh, ờ, chuyên ngành chế biến món ăn năm nay cũng được khoảng uh, gần 15 năm trong trong ngành nấu ăn uh, mình cũng uh, đã từng uh, làm việc tại nhiều đơn vị khách sạn lớn bé và từ 3 đến 5 sao của những chuột khách sạn hàng đầu Việt Nam đó. cũng đã từng kinh qua uh, tương đối nhiều các vị trí khác nhau và hiểu biết được ờ, nhiều nền ờ, ẩm thực vùng miền của các miền trong đất nước Việt Nam trong cái ờ, công việc nấu ăn thì một một người đầu bếp thường là sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau mình thì đã từng là bếp trưởng của các khách sạn từ 3 đến 5 sao rồi thì cái level thì biết nói thế nào bởi vì là đã lên đến bếp trưởng rồi thì tất cả mọi nhiệm vụ tất cả mọi cái khẩu vị ăn uống gần như là mình phải quyết hết và để đưa lại phục vụ một cái khẩu vị ăn uống một cái chất lượng sản phẩm của mình làm ra được khách hàng là tin tưởng và là sự lựa chọn số 1 của doanh nghiệp nói về cái tình yêu của sông Lam Nghệ An ấy, thì mình không biết là nó có từ bao giờ trong con người mình bởi vì mình tin chắc rằng gần như là nếu như là con người xứ nghề á thì hầu như trai gái già trẻ nam nữ đều có một tình yêu chung mình nhớ là ngày xưa là là mình theo ờ, đến ờ, theo chân cả anh chị là thời mình đang còn lớp ờ, tầm khoảng 90 tuổi theo chân cả anh chị vào sân Vinh xe bóng đá thì ngày xưa thì cứ xin các anh chị là là là là cho theo cung bởi vì một vé là có được một uh, uh, bé đi vào cung. có những Trần mình nhớ mà mà bởi vì là cái sự nhiệt huyết của sân vĩnh của chảo lửa thành vĩnh khí nào cũng kín mít mà có một vụ mà bây giờ mình còn nhớ in nhớ nhìn trong đầu là bị sập cái gian xé đấy trần ở trần đầu đó thì là sông lãng người anh vào thì tất cả tung hô thì mọi người vẽ là không còn nữa sân vĩnh như thế mà chật kín thì họ treo lên cái mái tôn của gian xé đấy để xem và vào thì sập thì đó cũng là một tai nạn thì cái tai nạn đó thì, cũng cũng rất tiếc thì là là, là, là, là cũng có nhiều người bị thương nhưng mà đó là đủ hiểu thấy được cái tình yêu cuồng nhiệt của của người Nghệ án cho bóng đá là như thế nào sau này lớn lên rồi thì mình lại thường xuyên đi mua vé có những trận đấu như ví dụ như sông Lá Nghệ An gặp Hoàng Anh Gia Lai hay là uh, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh những uh, những đồi mạnh ấy thì rất chỉ là khó mua vé và rất chỉ là đồng đó thì có nhiều lúc mình còn còn phải tránh thủ giờ làm để đi mua vé sắp xếp lịch làm để mà mà xem bóng đá sông Lam Nghệ An đó cho nên là mình cũng có nhiều người bạn nói là bây giờ vào sông Lam rồi thì uh, sông Lam uh, uh, đang ở cuối bảng như thế thì họ cũng rất là buồn và cũng là cố gắng lên <laughs> để mà mà mà hoàn thành nhiệm vụ cũng là là là gọi là niềm tự hào của của tỉnh nha. Mình đến với sông Lam Ngán cũng rất là tình cờ Ờ, là trong cái dịp gọi là covid của của dịch đại dịch ờ, toàn thế giới cũng như nước Việt Nam thì mình cũng là người làm du lịch cũng là người ảnh hưởng rất chứ là lớn cực kỳ nặng nề của của đại dịch thì cũng là ở nhà để tránh dịch cũng như bao người khác thôi cứ ở yên ở nhà là yếu tổ cuộc thôi nhưng mà cũng là công việc ừ, thì cũng phải là là là ừ, mưu sinh kiếm tiền để mà nuôi gia đình ấy thì là mình cũng tìm hiểu bởi vì là mình rất chỉ là yêu bóng đá rất chỉ là thích bóng đá và nhất là mình là con người xứ nghề nữa cho nên là mình luôn cập nhật cả cái trang cả cái uh, Facebook cũng như là báo chí mà liên quan đến bóng đá nhất là bóng đá sông Lam Nghệ An và mình cũng được biết là tập đoàn Tân Long á, là về là uh, tài trợ cho sông Lam Nghệ An một cái tập đoàn rất là mạnh về nông nghiệp thì lúc mà mình ờ, biết được là tập đoàn Tân Long tài trợ mình chỉ biết được trên TV có kỳ kết hợp đồng các thứ thì mình cảm thấy là rất là vui bởi vì sông Lam Nghệ An lúc đó đáng là đến mấy giờ luôn đáng là là đứng ờ, nhóm cuối bảng xếp hạng chính vì lại cái cái duyên là là ở nhà tránh dịch cho nên là mình có thời gian để đọc báo rồi là xem các tin tức là cũng của của nội bộ câu lạc bộ thì mình mới thấy được là là là là sông lam nghệ an đang cần một bếp trưởng để mà đưa uh, kiện toàn lại cái cái bộ máy bếp và đưa ờ, những cái gì tốt nhất đến với các đội trẻ đến với nguồn dinh dưỡng của các ờ, cháu đang tập luyện để làm sao mà mà mà mà mình câu câu lạc bộ phục vụ tốt nhất cho Ờ, cho các cháu xuống làm nghề án Đấy, thì là đáng tuyển ờ, rất là gắt gáo ờ, đòi hỏi cực kỳ là cáo cho cho cho cái vị trí bếp trường đó thì mình cũng cũng rất là tự tin bởi vì mình đã từng làm nhiều nơi các cái sản lớn của cả nước rồi mình rất là tự tin mà, mà cũng lại là bỡ ngỡ bởi vì là mình vào một môi trường mới mình liệu mình có đáp ứng được hay không thì mình là gặp uh, ban lãnh đạo uh, của tập đoàn Tân Long cũng như là của câu bộ ở Sông nghệ an là xin ứng tuyển thi tuyển vào và rất là may mắn cũng tự hào là được à, à, được ban lãnh đạo được tập đoàn là là, là tiếp nhận vào à, để mà đảm đương cái vị trí bếp trưởng của ừ, sông Lam Nghệ An Đấy, cũng à, làm những cái à, khó khăn thách thức nhưng mà mình tin là mình sẽ là hoàn thành nhiệm vụ có một phần nhỏ bé nào đó cho nền bóng đá tỉnh nhà đi lên cái ờ, công việc của mình thì nó cái khó khăn đầu tiên thì hầu như là một người ờ, nhân viên mới vào nhất là nhân viên ờ, cấp trưởng vào thì khó khăn là cái văn hóa doanh nghiệp Đấy, văn hóa doanh nghiệp mình phải học lại văn hóa doanh nghiệp làm quen với văn hóa doanh nghiệp mới Đấy, giờ giấc môi trường làm việc thì gần như là cái nghề của mình thì cứ khi nào là ừ, ăn uống là mình có mặt Đấy, buổi sáng thì đến kiểm tra chất lượng hàng hóa rồi là à, tập trung vào chế biến món ăn rồi là suy nghĩ xem là có những cái gì để đưa vào là món mới dinh dưỡng mới để mà các cháu được thay đổi là ừ, thực ừ, phẩm thực đơn thường xuyên để là các cháu những cái bữa ăn của các cháu nó tốt hơn ok hơn Đấy. nó cũng là à, những cái gì mà các chú à, các bác ở trong bán hậu cân của câu lạc bộ muốn gửi gắm đến các cháu là hãy cố gắng tập luyện còn mọi cái vấn đề sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ bán huấn luyện sẽ tạo điều kiện hết sức và nỗ lực hết mình để các cháu đạt kết quả tốt nhất cho câu lạc bộ một ngày làm việc của mình thì uh, ban đầu thì bây giờ mình đã vô gồm ổn định rồi thì mình làm việc tầm khoảng à, sáu rưỡi là mình đi làm đến giờ đó thì là nhận hàng kiểm tra các cái chất lượng hàng đảm bảo hay không và phân chia à, thực phẩm để cùng mọi người tập trung chế biến món ăn cho kịp thời phù hợp đó đến giờ thì làm sao đủ đúng giờ là có tất cả mọi món ăn ở lên trên bàn tươm tất cho các cháu đi tập luyện về là vào mâm cơm uh, nóng hổi đó ngọt cái thực đơn cả cái kế hoạch thực đơn hàng tuần nguồn thực phẩm định lượng các cái cá lo năng lượng các thứ thì mình cùng ngồi với bàn chuyên gia dinh dưỡng phân tích đưa ra những cái bài toán là làm sao mà để cho các cháu ăn đủ chất và cố gắng đưa vào những cái, cách chế biến để các cháu kích thích ăn uống những cái gì mà chất mà chuyên gia dinh dưỡng muốn đẩy vào uh, trong cơ thể à, nhiều khi mà mình đủ lượng đủ chất rồi mà mình chế biến nó không không được hợp khẩu vị thì các cháu lại không ăn đến đến khẩu phần đó thành ra là nó không được uh, hoàn thiện hơn cái bữa ăn đó ờ, thì đáng ờ, hoàn thiện dần dần từng tuần từng tuần và sẽ sẽ thay đổi cập nhật thay đổi thực đơn liên tục thay đổi cái khẩu phần ăn khẩu vị ăn cũng như là các cái chất lượng mới để cho các cháu là ngày một tốt hơn mong mỏi của mình muốn á, thì khoảng tầm ờ, một tháng một lần một tháng một lần là tổ chức một buổi tí nhỏ làm phê cho các cháu với các cháu mà lứa tuổi ú lớn rồi ừ, ờ, à ở đi thi đấu ở khách sạn ở buffet nhiều rồi ấy, thì các cháu đã quen rồi nhưng mà với các cháu tầm ú chín mười mới vào á thì sẽ hướng cho các cháu ăn buffet ăn buffet thì mình mới biết được là các cháu thích ăn những cái gì hơn và từ đó mình đẩy cái những món đó đẩy cái cách chế biến đó để thường xuyên hơn trong những bữa ăn rồi ờ, Ờ, để tập cho các cháu lứa tuổi đang nhỏ là biết được một phế rồi khi nào trưởng thành ra ngoài xã hội ấy, thì lần đầu tiên gặp những cái cách ăn uống theo kiểu hiện đại ấy, là các cháu không bị bỡ ngơ và ừ, để cho một uh, ờ, sông lam nghệ an chuyên nghiệp từ ăn uống đến thi đấu thể dục thể thao à. thì mình muốn uh, gửi gắm đến các cháu cũng như các bậc phụ huynh là vào sông Lam Nghệ An có tập đoàn Tân Long có ban huấn luyện có các chú di hậu cân thì tất cả mọi chế độ dinh dưỡng từ sữa thực phẩm ăn sáng ăn trưa ăn tối đều được trang bị cực kỳ đầy đủ cho nên các cháu không nên đưa những thực phẩm ngoài vào ăn nó gây để gây là D là vệ sinh an toàn thực phẩm đó và uh, nó sẽ là là có những cái chất dư thừa không tốt cho sức khỏe thì như thế nó sẽ ảnh hưởng đến là, là chất lượng thi đấu cũng như tập luyện của của các cháu thường thì uh, gọi là trong khi làm việc á mình uh, chiều chiều hay là buổi chuẩn bị các cháu ăn ấy, thì mình mới có một xíu thời gian tầm khoảng 10 phút thôi mình hãy ra ngoài xem và cả tập luyện bởi vì như lúc ừ, mình đã nói lúc đầu mình đã nói với con người nghệ án chỉ cần được xem bóng đá thôi là đã cảm thấy vui lắm rồi chứ chưa nói đến là là tập luyện được thi đấu mình thì đá bóng thì thì kém bởi vì là ờ, vì công việc cho nên cũng ít khi được ờ, tiếp xúc thể dục thể thao nhưng mà trong công việc nó làm nó tương đối mệt đấy thì ra ngoài và là hóng gió một xíu nhìn các cháu tập luyện các cháu ghi bàn trong khi tập luyện các cháu sút rồi là nhìn các thầy hắng hải để mà mà hướng dẫn các cháu cho dù trời nắng hay mưa mọi người cũng đều tập trung hết đấy. thì tự nhiên là cảm giác cái cái mệt mỏi trong công việc của mình nó bị xóa tan hết và khi các cháu vào thì nên là có một nụ cười rất chỉ là tươi mới để các cháu có một bữa cơm ngon và tốt hơn Đó. về cái định hướng của tập đoàn cũng như câu lạc bộ là à, tìm những cái người đầu bếp chuyên nghiệp và tìm những chuyên gia dinh dưỡng có năng lực tài năng phối hợp với nhau như thế thì quả thật là mình vào đấy mình cũng không thể ngờ được luôn đấy cho nên là mình thấy là mọi cổ động viên các bậc phụ huynh và những người yêu bóng đá Nghệ An hãy yên tâm và tin tưởng ở tập đoàn cũng như là ban huấn luyện ban hậu cần đó. bởi vì mọi cái chế độ mọi cái uh, đường đi của tập đoàn cũng như là ban huấn luyện đề ra mình thấy rất chỉ là chuyên nghiệp rất tốt và mong là là là, là các uh, uh, cổ động viên yêu bóng đá tỉnh nhà hãy đặt niềm tin gửi trọn niềm tin vào sông Lam Ngạn một kết quả tốt nhất trong sắp tới. Có một cái là mình ờ, rất chỉ là bất ngờ ngạc nhiên bởi vì mình làm ở khách sạn lớn tầm 6 mình tầm phục vụ cả thủ tướng cho đến là những nguyên thủ quốc gia lớn của Việt Nam thì mình thấy là uh, ờ, cùng uh, ờ, có người Việt Nam cả cùng phải ăn cơm đấy. thì cho nên là mình thấy là có cái gạo ở đấy có cái chất lượng gạo mà đưa vào uh, cho uh, nấu ăn cho các uh, cầu thủ cũng như là các cháu cũng như ban huấn luyện thì mình thấy là cái chất lượng gạo là cực kỳ tốt Đấy, và mình cũng với là người đầu bếp mình là người đầu bếp làm việc gần 15 năm rồi mình chưa bao giờ tiếp xúc với là là là là cái gạo như thế thì một lần nữa với uh, một con người làm nghề một con người ừ, yêu bóng đá thì cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập đoàn Tân Long đã tạo điều kiện cho những cái chất lượng sản phẩm nhất là gạo là là, là đưa vào để cho các ờ, cháu các bạn luyện của ờ, tất cả mọi người sử dụng và mình mong muốn là là bởi vì nó tốt như thế thì mình mong muốn là những người ông đã những người dân Việt Nam ờ, hãy tin tưởng lựa chọn gạo của cái chất lượng gạo của, của tập đoàn Tân Long vào dạ, xuất khẩu là một người đầu bếp tối nghỉ đỉnh cao nhất của nghệ thuật nấu ăn của một món ăn chính là giá trị sản phẩm chính là giá trị cảm nhận của một người ăn à, như tôi ở, ở ở khách sạn thì là khách hàng còn ở đấy là những cháu là những đồng nghiệp của mình Đấy, khen ngon khen tốt là là cái đỉnh cao nhất bởi vì một món ăn mà mình cho là đỉnh cao mình cho nó là siêu sao nhưng mà vào một ờ, đối tượng họ không thể hợp lý không thể hợp khẩu vị thì món đó lại là món bình dân nhưng những món mà bình dân nhất mình chế biến đặt cái tâm tư đặt cái cái cái cái nhiệt huyết vào trong đó thì mọi người ăn cảm thấy là là là rất là tốt thì đó mới là đỉnh cao đỉnh cao của món ăn tức là giá trị cảm nhận của con người ăn à, hiện tại thì tôi thấy là à, các cái bán tuyển sinh á, thì tuyển sinh rất chi là là là là chặt chẽ ờ, từ nguồn đầu vào từ cả cái u nhỏ nhất và thấy các cháu đang đang ờ, thí tuyển vào một cách hăng say và và nỗ lực thì các cháu cũng có ừ, mình mình nhìn thấy các uh, huấn luyện viên các tuyển sinh uh, tuyển một cách kỳ càng như thế thì mình tin rằng là uh, các nhân tài sẽ được dừng lại Đấy, và và và um, hy vọng là là một ngày gần nhất các cháu sẽ tỏa sáng cho tỉnh nhà cũng như cho đất nước Việt Nam về cái giải V-League thì không chỉ là tôi nóng lòng để xem uh, uh, trận đấu của sông Lam Nghệ An để xem nhà tài trợ mới về là thay đổi đổi mới sông Lam Nghệ An một cách tốt hơn mà cả tỉnh nhà đang nóng lòng để xem trận đấu tôi hy vọng cái trận mở màn ra mắt của câu lạc bộ sông Lam Nghệ An một được sớm nhất một ngày gần nhất và được kết quả cao nhất chúc câu lạc bộ sông Lam Nghệ An giành một thắng lợi kết quả tốt đẹp